Dạ kính thưa tất cả quốc dân Dạ kính thưa tất cả tôn giáo Dạ kính thưa tất cả quân đội Dạ kính thưa tất cả công an, luật pháp, trí thức, sinh viên học sinh, công nhân Đây cái đồng tiền em phờ quảng đế lấy điều về nước thay cái tiền mới dân tộc đại việt 100 đồng để cái đồng tiền này nó có giá trị nó bảo vệ được cái nền kinh tế Việt Nam và trên thế giới như vậy Liên Hợp Quốc người ta đồng ý cái đồng tiền của em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền nên cái đồng tiền này thay đổi cái chế độ cộng sản mà trở về dân tộc đại việt đồng tiền này Dạ. Dạ kính thưa. Trong nước làm lễ đón hoàng thượng Lê Điền về nước. Đây, đây cái tờ bạc. 100 đồng. Ừ đây 100 đồng. Tức là cái tiền của cộng sản đốt không thể xài được, không có dùng nữa mà dùng đồng tiền em thợ quận đế thường thường là đi 100 đồng và cái bát bò cái bát bò của dân tộc tại Việt đây cái bát bò này à, và Liên Hợp Quốc trên thế giới này người ta đồng ý trở về dân tộc xóa cộng sản để cho nhân loại được hòa bình hạnh phúc và bình yên đây cái cái bát bò này để bắt bỏ với dân tộc đây, đây có bắt bỏ yeah. và đồng tiền này à, và dạ, kính thưa đồng bào trong nước thay cờ và trở về dân tộc trong hòa bình hạnh phúc à, và dạ, kính thưa bác trọng à, quân đội công an pháp luật tiến hành ngay làm lễ đón em thờ hoàng đế hoàng thượng lê điền về nước đọc bản tuyên ngôn độc lập thống nhất giang sơn đại việt trân trọng trân trọng và dạ, kính thưa đây đồng tiền này và dạ, cái bích bo ở trong nước đồng bào tiến hành ngay một cuộc thay đổi chế độ cộng sản số cộng sản trong hòa bình hạnh phúc và treo cờ lên em thờ hoàng đế hoàng thượng lại điên lên à, thống nhất giang sơn đại việt dạ kính thưa trân trọng trong qua bình hạnh phúc dạ dạ kính thưa dạ, trong nước xây ờ, cung điện cắt cung điện cho quan thượng em vào quần đó lên điện về nước ờ, bây giờ và dạ, đây cái hy hiệu à, tờ bạc 100 đồng cái ngọn đuốc cái kiếm của hùng vương và dạ, lửa của hùng vương danh dự và trung thành và đất nước dân tộc đại việt của chúng ta là nước đại việt quốc thái dân an an cư lạc nghiệp trong cảnh thanh bình thái bình dạ yeah. đây cái đồng tiền hình luật phạt khổ sai những kẻ làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia đại việt phát ra ngân hàng quốc gia đại việt united states of đại việt dạ yeah. em phờ quan đế quan thượng la điền yeah. dạ đây tờ bạc đây cái biển đông tờ bạc này là của dân tộc à, có cái à, cái chợ Bến Thành là một trăm phần trăm chính xác ở biển đông á, đem cá tôm đem à, thực phẩm ở ngoài biển đánh cá rồi đem về nuôi dân tộc Đại Việt của chúng ta tồn tại hơn 4.000 năm chúng ta đến ngày hôm nay và cái Đông đồng và Đại Việt chúng ta nó có biển Đông ở cái trong Đông đồng nó có liên bang sáu cái liên bang tờ bạc 100 đồng và còn đốt này thì à, cái trường thiếu sinh quân thiếu sinh quân nó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Biển Đông chính xác đưa vô tờ bạc thì em vào hoàng đế Lê Điền nó vào học trường quân đội cái này chính xác trở về dân tộc nên đưa vào cái đồng tiền thống nhất Giang Sơn Đại Việt dạ yeah. và lấy lại tất cả cái vùng đất này dùng đất ô việt đông việt mông việt Hồ việt âu việt điền việt nhà nước văn lang nam việt và lạc việt cái phần đất này chính xác đưa lên liên quốc và liên quốc nói trung quốc thì trả đất trả lại Giang Sơn lãnh thổ này ngày 9, ngày 19 tháng 9, 2019. Thì Hoàng thượng về lấy đất ngày hôm nay, lấy lại phần đất này. Đây cột mốc mà Trung Quốc nó đào lên, ngăn cúp, cúp đất, thì nó trả lại. Sông Lương và Trung Quốc trả lại hồ đồng đình trả lại phần đất này dạ trả lại phần đất này và cái nước Trung Quốc cắt bản đồ phân chia lãnh thổ trả lại Giang Sơn và cái lá cờ của Hồ Chí Minh là lá cờ của bên Trung Quốc á Hồ Chí Minh là người Trung Quốc nên phải trả lại tỉnh Phúc Kiến cái lá cờ đó quay lại tỉnh Phúc Kiến người Trung Quốc phân chia lãnh thổ trả lại tất cả nước nhỏ tan từng mảnh ra lấy đi luật pháp và tất cả người trên thế giới này đang phân chia lãnh thổ của Trung Quốc rồi nó hết cộng sản và xóa cộng sản và Trung Quốc phải trả 52 thành phố 52 thành phố đất của dân tộc Đại Việt à, Trung Quốc bây giờ đang các bản đồ phân chia lãnh thổ trả lại 52 thành phố. Đất của dân tộc Đại Việt. Đây 52 thành phố, Trung Quốc phải trả lại phần đất này. Nên Trung Quốc 52 thành phố này phải làm lễ để được đây luật pháp thông báo cho Trung Quốc trả lại 52 thành phố cho em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền 52 thành phố này nên Trung Quốc tan từng mảnh chiếu theo luật pháp sự tồn tại của nhân loại Trung Quốc đang cướp phải trả lại bất di bất dịch phải trả lại phần đất này nên tập cẩm bình phải tan từng ảnh trả đất cái đây nghiêng trách về luật pháp nghiêng trách sự tồn tại của nhân loại trung quốc phải trả đất à. nên trung quốc tan từng mảnh à, đồng bào trong nước đang tiến hành đốt cờ cộng sản đốt tiền cộng sản và xóa cộng sản đập tượng Hồ Chí Minh đốt xác Hồ Chí Minh dọn tẩy rửa trong một tuần dọn sạch sẽ và tiến hành thay tiền dân tộc Đại Việt có cái hình em thờ hoàng đế hoàng thượng ở điện dạ kính thưa tất cả quốc dân tôn giáo à, tất cả trí thức quân đội công an pháp luật làm lễ đón emperor hoàng đế quan thượng lên điện về nước trân trọng trân trọng đây bắt bò tất cả đồng bào nhân dân đi ra nước ngoài sẽ được bắt bò của dân tộc chiếu theo nguyên tắc của luật pháp dân tộc sự tồn tại của một dân tộc và nền kinh tế thế giới được bình yên trở lại một sự giàu có của dân tộc trên thế giới nước đại việt em phở hoàng đế hoàng thượng lê điền trân trọng trân trọng